rồi ngày vẫn những khó khăn em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm nhưng cứ vui lên em vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và lo anh bao la hết đằng sau Đây là cuộc vui đôi khi Cho em quên điều gì còn giữ trong đầu Vài lần người ta cho em cười Cho em say cũng cho em khóc vì đau Nhưng cứ vui lên đi Vì ngày mai lại một cơ hội và ta ngại nên chi hay gió bay đến Người sợ khi niềm tin lay chuyển Em gọi đây là cơ hội để thay đổi được thay tên Biết đâu mai đến, ánh nắng sẽ vỡ òa Và những ấm áp quanh ta mới bắt đầu lan tỏa Những bài hát tình yêu mở đường cho tiếng cười giòn giã Những ánh nhìn mà trước giờ mình lơ đễnh lướt qua Giờ sẽ nhận ra, quanh ta những thầm thề Những niềm vui âm ỉ, mắt nhắm và nhâm nhi Những khoảnh khắc thần kỳ, khi mình sống chậm đi Tìm ra con người mới khiến cho đời mình đậm vị Chiều như ta phát triển say cho tiếng cười đừng ngập tràn nơi đây cứ chôn vùi lắng lo và sáng mai right. chút yên bình chắc đâu cần đúng xa ah, Let's ah, chill à. everybody